Xin chào tất cả khán giả, Hưng Méo đã quay trở lại rồi đây. Sau 8 ngày vắng bóng thì mình lại tiếp tục làm review, lý do vì mình bận chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học sắp tới. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn tại khu ổ chuột tồi tàn nhất châu Phi. Người dẫn chương trình là một siêu đầu bếp nước Mỹ, anh ta nổi tiếng vì những video giới thiệu ẩm thực khắp thế giới. Điểm đến hôm nay của anh ta là một khu ổ chuột tồi tàn nhất ở châu Phi. Người dân ở đây đều di chuyển bằng thuyền, bởi vì ngôi làng này là ngôi làng ngập mặn, khi thủy triều dâng cao, nước có thể ngập cả vào nhà Khó khăn là thế, nhưng nhờ sống gần biển mà họ không lo thiếu thốn thức ăn, ẩm thực ở đây rất phong phú, thức ăn chủ yếu của họ là những con cá được ngư dân ra khơi đánh bắt được. Nhưng dù giàu có về tài nguyên biển, nhưng biển cũng đem lại rất nhiều rắc rối, đó chính là ô nhiễm, rác thải được sóng đánh vào trôi giặt khắp ngôi làng này, vì thế nên mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được đảm bảo. Đồng hành cùng anh đầu bếp là chị hướng dẫn viên da đen khá xinh đẹp, tên là Maria Ozaden. Chị Ozaden sẽ dẫn anh đầu bếp đi khám những điều độc đáo về ẩm thực của ngôi làng này. Ở đây ngoài cá ra, người ta còn rất có đầu óc kinh doanh, họ đem cá đổi lấy tiền mua các loại thực phẩm khác như bánh kẹo, nước ngọt, gia vị và đi bán dạo khắp thành phố. Đầu tiên, chị da đen dẫn anh đầu bếp ra chợ xem người dân chế bán món ăn, các tiểu thương sẽ làm sạch cá rồi nước trên than hồng, cá được nướng trên một vỉ lớn với độ chín vừa đạt, anh đầu bếp thắc mắc rằng họ không chế biến thành các món khác hay sao? Chị tiểu thương nói rằng nướng cá sẽ không mất nhiều công sức hơn và bán được nhiều, và đa số người dân ở đây ăn uống cũng rất giản dị. Cá nướng thế này đối với họ cũng là ngon lắm rồi, vì để tiếp đãi anh tốt hơn, chị đầu bếp này đã làm món cá kho đặc sánh, mà chị nói là món gia truyền kỳ công nấu ăn. Sau đó anh đầu bếp được anh dâu đen dẫn đi tham quan bản làng, những đứa trẻ ở đây trông có vẻ thiếu thốn nhưng lại rất hạnh phúc, chúng vừa phụ giúp gia đình thả lưới đánh bắt cá, vừa nô đùa tắm biển cùng nhau. Sau đó anh đầu bếp được chị da đen dẫn về dùng bữa trưa cùng với mọi người. Phần tinh bột màu trắng họ ăn chính là bột sắn bột ngô, nó khác xa so với Việt Nam, ăn kèm với đó là các món cá kho cá mắm. Anh đầu bếp trông có vẻ không kén ăn, thoải mái thưởng thức ngon lành, đôi khi anh ăn không quen nhưng vì tôn trọng nền ẩm thực của họ, nên mỉm cười cho qua. Vì là một chuyên gia nên anh không chắc những món này có đảm bảo vệ sinh an toàn hay không. Những người bản địa họ không cần quan tâm, họ ăn sạch hết tất cả. Ăn xong, anh đầu bếp ngồi tâm sự với anh dâu đen. Anh dâu đen kể về cuộc sống khốn khó của những đứa trẻ, bọn nhỏ đa số không được học hành tử tế. Khắp cả cái làng này chỉ có một ngôi trường tiểu học, mà ngôi trường này có diện tích rất nhỏ, thêm vào đó điều kiện cơ sở vật chất không có. Điều duy nhất chúng có thể làm là hoạt động thể dục thể thao, lý do nói giống châu Phi chim bự dài là đây, khiến bao cô nàng da trắng da vàng mê mệt. Video cho ta thấy được cuộc sống vô cùng khó khăn của người dân châu và lý do họ tìm tới Mỹ và Trung Quốc để những cô gái dâm đãng tìm đến. Tập 15 đến đây là hết. Hưng Néo xin chào tạm biệt các bạn. Khi nào thi đại học xong mình sẽ tiếp tục làm video. Cảm ơn các bạn đã xem. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.